công thức để gia tăng thu nhập là gì bao nhiêu trong số các anh chị mong muốn biết được cái công thức gia tăng thu nhập thì comment xuống bên dưới là tôi nhanh chị ha rồi trước khi mà chúng ta đến với cái công thức mà gia tăng thu nhập thì Kim sẽ chia sẻ cho anh chị ha cái bí quyết mà tại sao có rất nhiều người sao ạ à? có một cái thu nhập rất là cao tuy nhiên lại có những cái người không có cái mức thu nhập thì sao ạ à? các anh chị rất là thấp thì khác biệt nó ở đâu khác biệt nó ở đâu đây ạ à? rồi các anh chị sẽ thấy rằng cái kiến thức của chúng ta nó chỉ có chiếm 4 phần trăm thôi kỹ năng thì chiếm 26 phần trăm và 70 phần trăm là thái độ à, các anh chị ha khi chúng ta đi làm các ông chủ thường đánh giá chúng ta trên cái bảng thang đo này nhưng mà chúng ta đi làm công á anh chị thường chúng ta lại cứ nghĩ là bằng cấp nó mới là quan trọng kiến thức mới là quan trọng và người ta đập tập trung vào học đại học học thạc sĩ học rất nhiều nhưng mà đi ra việc đi làm thì nó kiến thức đó nó chỉ hỗ trợ một phần rất nhỏ thôi cái quan trọng là cái kỹ năng và cái quan trọng nhất là thái độ nó sẽ quyết định là chúng ta làm việc nó có chất lượng và hiệu quả như thế nào anh chị ha rồi thái độ quan trọng hơn trình độ ha các anh chị ha nếu được các anh chị comment cái thái độ quan trọng hơn trình độ làm trong bất kỳ công việc gì cũng vậy quan trọng nhất là cái thái độ ha anh chị ha rồi kia sẽ kể cho anh chị nghe câu chuyện của bốn người bốn anh chàng đi làm anh chàng thứ nhất là anh chàng tên là anh tên là Bình anh chị ha anh Bình này anh làm theo một cái thái độ đó là bán mình có nghĩa là anh ta được trả công 5 triệu thì lúc nào anh ta cũng cố gắng làm sao làm đủ 5 triệu thì thôi không bao giờ làm thêm làm bớt gì hết làm đúng 5 triệu tại vì sao các anh chị anh ta đi theo chủ nghĩa công bằng trả bao nhiêu thì tôi sẽ làm bấy nhiêu trả cho tôi thì tôi sẽ làm từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều tôi không làm tăng ca hoặc là tôi không về sớm anh ta có một cái tư duy là sợ mình thiệt thòi và nếu như mình cố gắng làm mình sẽ bị thiệt mình sẽ bị khổ thì hà cớ gì mình lại cố gắng làm hơn để làm gì thì anh này sau 10 năm á, lương của anh ta vẫn 5 triệu tại vì sao ạ à? anh ta đâu có chịu làm thêm đâu thì sếp cũng đâu có tăng lương cho anh ta anh anh bình này có một cái tư duy là làm bán mình nha anh chị ha bán mình còn cái anh thứ hai anh tên là khá anh khá này thì sao ạ à? anh làm theo một cái thái độ là làm hết mình hết mình là sao các anh chị là trả lương cho anh ta 5 triệu nhưng mà anh ta lại làm 10 triệu làm gấp đôi trả lương có 5 triệu nhưng mà anh ta lại cái giá trị mà anh ta làm lúc nào cũng cố gắng làm sao làm gấp đôi lên tới 10 triệu thì anh ta có một cái tư duy là gì anh chị là người có trách nhiệm là người rất là có trách nhiệm và sao các anh chị và những cái công việc mà anh ta làm á, sếp nhìn rất rõ tại vì trong công ty sếp là cái người thông minh nhất tin tin tưởng nhất dù chúng ta cố cố gắng làm việc mà gọi là đối phó đi thế nào thì sếp cũng sẽ nhìn ra thì đi vô một cuộc họp thì tất cả mọi người đều đi ra ngoài hết rồi họp xong mọi người đi ra thì bàn ghế rồi ly nước chai nước rồi rác trong phòng á mọi người không dọn thì anh ta thấy như vậy anh ta ở lại anh ta xếp ghế xếp bàn rồi làm sao là dọn những cái rác rồi những cái chai nước những cái ly nước rồi dục vô thùng rác rồi sau đó là tắt quạt tắt đèn tắt máy lạnh và anh ta đi ra anh ta làm việc một cách rất âm thầm vì anh ta là một người có trách nhiệm không cần ai nói gì anh ta vẫn cứ chủ động làm những công việc đó mặc dù việc đó không phải của anh ta việc đó có thể là của lao công hoặc là của reception của tiếp tân nhưng anh ta vẫn cố gắng làm mặc dù có thể một lần hai lần sếp không thấy nhưng theo thời gian cái cách mà sếp quan sát thì sếp sẽ biết ra anh này là một người làm việc rất trách nhiệm trả cho anh ta 5 đồng thì anh ta sẽ làm 10 đồng làm việc lúc nào 5 giờ là xong việc nhưng tao luôn cố gắng làm tăng ca làm cho hết việc 6 giờ 7 giờ tối anh tao vẫn cứ làm làm cho xong việc là anh tao về không có than ván kêu ca gì thì sau một khoảng thời gian ngắn vài năm thôi các anh chị ạ à, sếp rất yên tâm về một con người làm việc có trách nhiệm này có thể về kiến thức anh ta thiếu về kỹ năng anh ta thiếu những người khác nhưng về cái độ gọi là thái độ làm việc tốt có trách nhiệm và đi đến cùng giải quyết công việc tới cùng anh chị ha thì sao à vài ba năm sau anh ta lên làm giám đốc lương của anh ta là 50 triệu gấp 10 lần so với ngày xưa bởi với cái thái độ là trách nhiệm ha các anh chị ha các anh chị hãy soi lại mình có liệu mình có đang làm việc có trách nhiệm hay không và việc mình có thăng tiến được lương thu nhập của mình hay không thì có phải do chính cái thái độ của mình hay không hay là do sếp của mình ghét mình rồi cái thứ ba cái anh chàng thứ ba tên là giỏi anh giỏi này làm với một cái thái độ là quên mình nha anh chị ha trả cho anh ta 5 đồng nhưng mà anh ta làm việc tới 15 đồng gấp 3 lần có nghĩa là lúc nào anh ta cũng làm việc quá mức sự mong đợi luôn sếp cho sếp chỉ yêu cầu công việc này ở mức độ trung bình nhưng anh ta phải làm cho đến mức độ mà nó hoàn hảo thì thôi anh ta làm với một cái tâm đam mê làm vì đam mê nha anh chị ha làm hết mình làm khô máu làm hết sức mình luôn công việc nào làm anh ta giao cho anh ta làm những công việc khó khăn khó nhằn nhất anh ta cũng cố gắng làm sao cho thật nhanh thật nhanh chóng thật gọn gàng và anh ta thì sao không có bao giờ gọi là kêu ca than ván về tiền lương tiền lương gì hết và đặc biệt anh ta có một cái tính là sao ạ à? rất là dễ chịu trong công ty ai nhờ anh ta làm việc này việc nào anh ta cũng đều nhận và dạ, ok để anh làm việc của người khác anh ta làm luôn mặc dù là bị gọi là bị quá tải về công việc nhưng mà anh ta vẫn sao vui vẻ làm kế toán nhờ anh ta cũng làm bán hàng cũng vậy marketing nhờ rồi bên khu vực bảo vệ rồi kho xưởng này kia người ta nhờ anh ta làm những việc này nhờ những cái việc kia anh ta vẫn vui vẻ làm anh chị ha mặc dù có ảnh hưởng đến ta nhưng ta vẫn làm vì anh ta là một người tử tế và làm việc rất đam mê làm nhiệt huyết và sao anh chị ạ à? sau một khoảng thời gian anh ta làm thì anh ta đi ra ngoài khởi nghiệp thì do trước đây những công việc về kế toán bán hàng marketing kho vận sản xuất anh ta đều đã từng làm qua vì anh ta đã từng giúp đỡ những người khác thì vô tình anh ta học được những kỹ năng của người ta luôn thì sau này anh ra khởi nghiệp và thu nhập của anh ta là 500 triệu một tháng anh chị ha các anh chị có thấy những cái cái người nào mà đã từng như vậy hay không có ai đã từng làm mà đã như vậy hay không và Kim tin chắc điều này là không phải câu chuyện đâu điều này là thực sự nha anh chị ha rồi đến anh chàng thứ tư là anh ta là anh chàng tên là kém anh kém này làm việc với một cái tinh thần là sao anh chị là mất mình mất mình là sao sếp trả cho 5 đồng nhưng mà anh ta làm việc có 2,5 đồng trả cho 5 đồng thì chị làm việc có 2,5 đồng thôi có nghĩa là làm lúc nào cũng đối phó làm mà không có mặt ở sếp là bắt đầu là hút thuốc lá gác chân rồi uh, đi chơi rồi tìm tìm cách lụi lụi cứ thấy sếp thì bắt đầu chạo bờ chạo bồn giống như là siêng năng làm nhưng mà sếp vừa đi cái thì bắt đầu là không làm nữa lười biếng và đẩy việc cho mọi người thì các anh chị biết ngay cả khi mà đang trong giờ làm anh ta nghe bạn gọi điện thoại Ê đi nhậu mày đi karaoke không thế là anh ta biến đi liền đến khi sếp gọi thì anh ta nói rằng sếp ơi em bị bị đau bụng quá em bị bệnh rồi sếp cho em nghỉ ờ, chiều nay nha thì sếp nói rằng ừ ok em nếu em bị bệnh đó thì nghỉ ngơi đi nào khỏe mai khỏe thì đi làm lại nhưng mà một lần người ta châm trước hay lần hai lần ba người ta sẽ biết rằng đây chính là bản chất của con người này nhanh chị ha bản chất của con người lười biếng đối phó thế là dù anh ta mình đuổi việc vẫn đi bất kỳ nơi đâu không ai dám nhận anh ta bởi vì cái thái độ làm việc của anh ta rất là lười biếng đối phó ha các anh chị ha rồi thông qua câu chuyện này các anh chị có nhận ra được bài học gì không ạ à? có thì comment xuống bên dưới là có do đó muốn mà gia tăng thu nhập của anh chị đầu tiên chúng ta phải xem lại cái thái độ của chúng ta ha và đừng bao giờ nghĩ là sếp công chủ những cái người trả lương hoặc là khách hàng của chúng ta những người trả tiền cho chúng ta là những người ngu ngốc họ sẽ tin tưởng và họ sẽ biết hết thông qua cái thái độ của chúng ta ha các anh chị ha rồi và sao ạ à? muốn và muốn làm hơn được sự mong đợi các anh chị phải tạo ra sự khác biệt ha các anh chị ha và có một câu nói là gì ông trời sẽ trả công bồi hầu cho những người nào siêng năng và chịu khó và ông trời sẽ phạt rất nặng những người nào mà những cái kẻ mà làm làm biến nha anh chị ha ông trời sẽ trả công bồi hồng cho những người siêng năng và trừng phạt rất nặng những kẻ lười biếng ok không anh chị cái điều này có cần phải chứng minh không ạ à?